tổng xả kho cho các chị ở tận nhà em tận nơi cho các chị bọc thức ăn này bọc thức ăn để tủ lạnh siêu sang trọng siêu lịch sự luôn các chị nha rất là tiện luôn đó 99 nghìn hôm nay tặng nhà mình bao nhiêu 400 cái luôn các chị nhá 400 cái luôn mình những thức ăn thừa hàng ngày này những thức ăn tươi sống các chị chụp ngay cái này vào cho em nó rất là tiện các chị nhá 400 cái đây các chị nhìn cho em này đó quá tiện luôn chỉ có 99 nghìn hôm nay vừa bán vừa tặng xả kho bán để cho các chị nhà mình, em nhà mình dồn đơn vào các chị nha cứ dồn đơn vào nó rất là tiện luôn ship chỉ có 30 nghìn năm 10 món cũng vậy các chị nhá đó bọc vào cái rất rất là tiện như thế này Mình bọc thức ăn trong tủ lạnh và có thể bọc ủ tắc luôn các chị nha 99.400 cái các chị lên nhanh số điện thoại vào đây cho em nhá Rồi ok chị lấy 400 cái Chị nào lấy 400 cái 800 cái cứ lên số điện thoại Không bao giờ có giá này Ngoài thị trường đang bán 70.000 chỉ được có bao nhiêu 100 cái thôi Hôm nay 99.400 cái luôn vừa bán vừa tặng các chị nha Giấy khô hôm nay xả khô cho các chị là 99.000 được 10 bịch Tôi tóm lại là một bịch như thế này Hàng Việt Nam Airlines như thế này một bịch như thế này cứ 400 tờ À 300 tờ hai lớp các chị nha 300 tờ hai lớp hôm nay xả 10 bịch như thế này 99.000 Cứ 99.000 được một ôm như thế này các chị nha Lưu ý dồn đơn vào giúp em bởi vì là bán quá rẻ rồi các chị ạ Bán quá rẻ rồi Rồi có tặng bình giữ nhiệt không? Có luôn chị ơi Cái mùa con mình sắp đi học này rồi nên là em cứ 200 nghìn em tặng mỗi ờ, bác một cái bình như thế này Cho các bé mang ờ, nước đi, đi học này Nước nóng, nước lạnh được Mùa này thì con sắp đi học đến nơi rồi để nước lạnh rất là tiện luôn các chị nha Đơn hàng đủ 200 nghìn tặng ngay một bình giữ nhiệt nào chơi lớn luôn các chị nha Cái hàng này em không bán em chỉ để tặng thôi Tại vì là nó nó, nó còn rất là ít em tặng cho các bé luôn nhá Giấy khô 99 nghìn 10 bịch, giấy ướt 99 nghìn 8 bịch các chị nha 8 bịch giấy ướt kèm số điện thoại vào đây cho em 99 nghìn siêu rẻ luôn vừa bán vừa tặng Một bịch này các chị mua ngoài 35 nghìn Hôm Hôm nay bán 99.800 không đâu rẻ bằng luôn các chị nha Đó khăn mặt người lớn các chị ơi nhìn cho em mã khăn mặt này Mã khăn mặt này hôm nay thì đẹp xuất sắc luôn Không mua thì gọi là tiếc lắm luôn Hôm sau muốn mua lại đừng hỏi các chị nhá 10 cái như thế này không bao giờ có giá 90.000 một cái đâu Hôm nay em xả 99.000 10 cái khăn mặt các chị nha Đây là khăn mặt người lớn gọi là hàng siêu cao cấp siêu mềm mịn luôn hàng để xuất hàng các chị nhá hàng xuất hàng nên phải đảm bảo nó mềm mịn như thế này các chị nhìn nó mềm không nó sướng không nếu nó bị phai màu nếu nó bị sổ lông em cho các chị hoàn 100% và hoàn toàn không tính phí gì các chị nhá hoàn 100% về đầy nhà em luôn đó khăn mặt chốt hàng các chị nhìn cho em này Không bao giờ lo bị phai màu bị sổ lông siêu mềm mịn 99.000 được 10 cái các chị dồn đơn vào nha Các chị nhà mình ơi ở nhà mùa dịch cố gắng em nói rồi Em chỉ thu có 30.000 ship em ship tận nhà rồi Không có ra ngoài làm gì dịch dã thế này Ở nhà em ship tận nơi nha Đó thanh lý xả kho 10 bịch giấy như thế này Có trăm bạc thôi không mua thì mua cái gì Nhìn cho em này đũa gọi là đẹp như tiên luôn các chị ơi Mua siêu thị 120.000 10 đôi 120.000 10 đôi hôm nay mua cho em 99.040 đôi luôn các chị nhà Tặng 40 đôi luôn vừa bán vừa tặng xả kho chiên luôn để trong hộp như thế này các chị mua dùng cũng được mua tặng quá là sang luôn nhìn cho em này nó phải đẹp như thế này các chị nhìn thấy chưa quá đẹp quá xịn luôn đầu có chống trơn chống trượt này không lo bị trơn bị trượt các chị nha 40 đôi kèm số điện thoại vào đây cho em 99.000 giá xả kho tại kho nhà em ngày hôm nay bán cho các chị dồn đơn vào cố gắng dồn vào giúp em nhé có khăn mặt trẻ em không có luôn chị ơi khăn mặt trẻ em khăn mặt người lớn cái nào cũng có nha bình giữ nhiệt này đó khăn mặt chị em đây cái khăn mặt này thì các chị lấy dồn đơn và giúp em nhá em còn rất là ít còn vài ờ, bao em thanh lý nốt này năm mươi chín nghìn mười cái khăn mặt trẻ em rồi ôi đây này các chị ơi nhìn nó mềm mại chưa mua làm khăn mặt được khăn lau bếp được quá tiện luôn năm mươi chín nghìn mười cái chỉ bán cho những chị nào mua dồn đơn không bán lẻ các chị nha vì là mã này em xả thanh lý lỗ lắm luôn rồi các chị ạ chứ làm sao cái khăn sữa của trẻ em không có cái giá là năm chín nghìn mười cái như thế này em thanh lý nốt năm mươi chín nghìn được mười cái được hai kẹp như này các chị nha khăn gấu kèm số điện thoại năm chín k mười cái cứ cứ đơn hàng đủ 200 nghìn tặng mỗi bé một cái bình dư nhật như thế này trị giá là 65 nghìn cho các con mang đi học mọi người nhé rồi ok còn bọc thực phẩm không cho chị 80 cái mua dùng mà thấy tiện quá Có chị ơi Chị lên số điện thoại như nào Hôm nay các chị mua dồn đơn vào còn ít thảm em thanh lý nốt nhá Bọc thực phẩm tí em lên lại cho các chị xem đây Thảm 5, à, 5 cái như thế này hôm nay em bán 99 nghìn các chị ơi Nó mềm mại luôn rồi nó đẹp nó sang trọng Phải nói là nó in 3D quá là đỉnh luôn các chị ạ Đó nên các chị phải yên tâm cho em là dùng cái loại này 3 đến 5 năm không hỏng Nó in như thế này làm sao mà hỏng được Nhìn cho em này cao su non đằng sau trống trơn trống trượt như thế này Đó 99.000 năm cái các chị dồn đơn vào cứ dồn mãi vào ship chỉ có 30.000 Đông Tây Nam Bắc gì cũng ship hết cứ 30.000 ở nhà dịch thế này không ra ngoài làm gì hết em ship tận nhà kiểm tra bóc ra đúng hàng nhận không đúng hàng hoàn vệ được chưa 99.000 được 5 cái màu sáng màu tối gì đủ hết năm thảm kèm số điện thoại vào đây cho em là có đơn các chị nha rồi bọc thực phẩm chị nào muốn lấy bọc thực phẩm con gấu lên số điện thoại 400 cái 99.000 các chị ơi 400 cái hôm nay bán rẻ quá luôn các chị ơi em bán để cho hết kho để nghỉ nha các chị nhá Bán để cho các chị gì cả nhà các chị dùng Được chưa? 40 cái như thế này 99 nghìn Quá tiện luôn để thức ăn trong tủ lạnh Nó tóm lại là nó cũng rất là nhiều vi khuẩn Các chị dùng cái túi này cho em nhá Bọc gấu kèm số điện thoại 99 nghìn 400 cái luôn Đó rất là tiện luôn này Dùng làm bọc thực phẩm được Dùng ủ tắc được Tóm lại là nó đa năng lắm luôn các chị ạ rất là tiện luôn chỉ cần như thế này đó chụp vào thức ăn mình thôi thế thôi các chị nhà nó rất là tiện như thế này có số điện thoại bên em chốt đơn 99.400 cái luôn các chị nhà dồn đơn vào đó bọc như thế này để thức ăn tủ lạnh có tiện không quá tiện luôn lên ngay số điện thoại vào đây cho em có số điện thoại em chốt đơn bọc gấu kèm số điện thoại 99.400 cái luôn các chị nhà bốn bịch như thế này là 400 cái đó các chị dùng thoải mái luôn cho em cực kỳ là an toàn luôn nhé. Giấy rút còn không em còn nha chị ơi Giấy rút 10 bịch chỉ có 99 nghìn thôi chị ơi Đây là hàng chuẩn của Vietnam Airlines để nhận hàng kiểm tra cho em thanh lý nốt đây Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thùng và món lẻ ở ngoài này chứ không được mấy đơn đâu ạ Được chưa chị nào mua thì để lại số điện thoại Một bịch này là 300 tờ hai lớp Hàng của Vietnam Airlines các chị nha 99 nghìn được bao nhiêu à, 10 bịch luôn vừa bán vừa tặng luôn Giấy ướt 99 nghìn được Ờ, bộ à, 8 bịch các chị nhá 8 bịch các chị dồn đơn vào hạn chế mua một sản phẩm giúp em rồi nhá tại vì dịch giã này gửi hàng đã vất rồi mà đóng hàng một sản phẩm tóm lại nó lỗ rồi nên đóng cũng không ham lắm các chị ạ nên các chị cố gắng mua nhiều và dồn đơn vào giúp em nhá với cả dồn đơn lại được tặng bình giữ nhiệt rồi tội gì mà không dồn đũa 99.040 đôi vừa bán vừa chiên xả kho đây nhìn cho em